Trong cái thời gian em ở bên anh Em đã tập cho anh một cái thói quen là Không thể nào thiếu em được Nó giống như là chó không thể thiếu xương Và mèo không thể thiếu cát vậy đó Em làm cái gì đó Nó rất là quan trọng đối với anh Bạn nam á Mất người yêu thì bạn vẫn còn công việc Còn sự nghiệp Còn mọi thứ để bạn đụng vào nhưng với phụ nữ khi tìm được một người yêu thật sự một cái mối tình mà mình nghĩ là mình sẽ dành cả đời này cho họ thì họ chỉ có cái đó để vịn vào thôi chỉ có tình yêu để vịn vào thôi là phụ nữ chúng mình cần phải có sự nghiệp riêng độc lập về tài chính một người phụ nữ nội trợ đầu tắt mặt tối vì gia đình sẽ không đủ sức hấp dẫn

cái gì không nên giữ bỏ đi nếu người ta đã nghĩ đến mình không cần giữ người ta cũng ở lại còn nếu mà người ta không nghĩ đến mình mình giữ cũng có được gì đâu trong thưa anh nỗi sợ lớn nhất của em nó hơi thực tế một chút là hết tiền <laughs> chút là tại vì mình không có tiền thứ nhất là mình không có lo về bản thân cho mình được Đúng. không lo được cho bố mẹ của mình thứ nhất là cho những người yêu thương của mình nữa ai kìa khán giả hỏi ai kìa gia đình là ai mình lo nhiều ai. thế mấy thành viên mà lo nhiều thế anh sao <laughs> không nhưng mà ngày hôm nay thì phải nói là lần đầu tiên chương trình của chúng tôi mời về một khách mời sáng ngợp như thế anh tú ăn cái gì mà càng ngày nó càng đẹp ngồi cái bên rất là lo tôi đã cố gắng tạo điểm nhấn bằng một bộ trang phục chàng trai hàn quốc trong mùa đông lạnh lẽo thì tôi quay qua đây trời <laughs> ơi nhưng mà hai anh em cũng nhau không à. mày gầy hơn <laughs> sao nó không già đi mà nó trẻ Thiệt. ra mới chết chứ bác do chế độ dinh dưỡng anh ơi không có ai mà hoàn thiện nhau cả không có ai sinh ra để mà hợp nhau phải nhìn thấy cái không hợp nhau cái không hoàn hảo để chúng ta biến thành hoàn hảo khi mình được thì mình vui khi mình mất thì mình buồn khi mình thành công thì mình vui khi mình thất bại thì mình buồn khi ai đó mà tung hô tung hô tấn bốc mình thì mình vui mà ai đó xúc phạm tới mình thì mình buồn bực khó chịu vui mình cũng sẽ hỏi một câu là cái gì đang làm cho mình vui và niềm vui này có thật sự kéo dài hay không và khi mình cái gì làm cho mình buồn mình cũng sẽ đặt ra một câu hỏi là cái gì đang làm cho tôi buồn và cái buồn này sẽ kéo dài được bao lâu nhưng mà chắc chắn rồi sẽ không bao giờ có được những niềm vui nào là mãi mãi mà không có nỗi buồn nào là mãi mãi cả vì chúng ta hiểu được hai chữ gì các bạn vô vô thường đã là vô thường thì không có gì không có thật không có bền không có không có chắc có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già nếu là duyên rồi thì làm gì cũng là duyên một người đã qua một chuyến đò như em đó thì người đến với em là một thiệt thòi em cũng muốn đứng lên thay mặt cho tất cả những người phụ nữ giống như em đó những người đã từng chịu những nỗi đau những vấp ngã trong cuộc sống chỉ là điều thiệt thòi trong tình yêu mà họ có thể đứng dậy cố gắng vượt qua được thì em hôm nay em đến đây để em thay mặt họ để chứng tỏ là những người phụ nữ như tụi em đáng được yêu thương và đáng được trân trọng cảm ơn vì ai đó tuổi trẻ chúng ta chưa biết mình muốn gì và người kia là cái người như thế nào chúng ta không có thông cảm cho nhau thích người ta là của mình bất cứ lúc nào mình muốn là phải có liền chúng ta không chờ đợi được rồi hổ phụ sinh hổ tử <laughs> con đã học hỏi được ở ba rất nhiều trên đời này không ai cho không ai cái gì ừ? đầu thấy cô em chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình còn cảm xúc của anh thì sao anh từ trên cao té xuống đau đương lắm em có biết không nếu như em không phải là người đưa tay kéo anh đến vậy thì chứ anh cũng là người soi dịu nỗi đau của anh còn đằng này em dùng chứ em đã anh thấy một tôi chọn anh là bởi vì tôi thích anh giàu có nhưng xin lỗi cuộc sống của tôi vẫn luôn đầy đủ có thể gia đình của anh rất hào môn nhưng xin lỗi gia đình của tôi cũng không thua kém tôi chọn anh trong cuộc đời là bởi vì anh sẽ khiến cho cuộc sống của tôi vui vẻ hơn nhiều hơn nên nếu thiếu anh thì tôi chỉ buồn thôi chứ không phải là chết Em ơi có biết tại nơi này Lòng anh thương nhớ tận phút giây Nhớ từng ánh mắt từng câu nói Nhớ mãi không nguôi chẳng vơi đầy Em ơi có biết, em có biết Nhớ em muốn nhắn cả trời mây Rằng anh nhớ anh thương em lắm Em hỏi em ơi, em có hay Cô nói sao? Không quan trọng hả? Tôi 11 mà cô nói không quan trọng hả? Vậy cái gì mới là quan trọng? Hả? Trước kia Em bị mù Anh chăm sóc cho em Anh đưa em đi nghe phim rồi anh đưa em đi dạo chơi mà Bây giờ anh bị mù á Thì em cũng đưa anh đi nghe phim Đưa anh đi dạo chơi được mà Rồi cô định đưa tôi đi nghe phim Đưa tôi đi dạo cả đời của cô hả Cô không cần làm Hay là cô muốn biến tôi thành một cái thằng bám giấy đàn bà hả Không phải mà Bây giờ muốn sao Em muốn ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh có phải lúc nào con cũng từng trong mẹ thất vọng lo lắng đúng không có đứa nào mà từ lúc trong bụng để ra lo cho lành lặn khỏe mạnh lo nuôi lớn lên thành người lo dựng vợ và chồng cái trăng cành mua được gì ở shop ăn bằng nội địa trung vương phủ tỉnh dọn qua làng tứ xuyên bao giờ chết mới hết lo con ạ à. giỏi á, thì kiếm tiền bằng cái đầu Còn người ngu á, thì phải chịu lao động bằng chân tay thôi Lan lấy chồng nhà giàu cũng sướng thiệt Nhưng mà còn anh thì không có cái gì để lo cho em được hết Anh đừng nghĩ vậy mà Hai tụi mình thương nhau Thì từ từ á, hai tụi mình cùng làm lụng Rồi cái gì cũng có hết mà Cảm ơn Kể nghe chuyện này vui lắm chuyện gì vui vậy cậu tao sẽ cưới con huệ đem về ở luôn trong nhà đặng ba mình chứ chút em mới nghĩ tới thôi mà tao đã thấy vui lắm luôn đấy má tao nói á vợ tao vợ em không làm được em bé thầy bói nói hả huệ giỏi lắm làm được em bé nè để cho ba tụi mình chơi chút đây cậu ai đi huệ tôi không thương huệ đâu tôi không thương huệ đâu đâu anh nói láo em không chấp nhận đâu huệ ơi chủ với cậu hai là chủ của tôi tôi không muốn thấy cậu hai khổ không có được huệ huệ đây cậu hai huệ chăm sóc cậu hai đi huệ tôi hết thương huệ tôi nói thiệt mà anh nói láo anh nói láo của chúng ta đã bội bạc người thứ nhất rồi Mình đâu còn xứng đáng để yêu lại họ đâu Cho nên yêu đương á chỉ nên có hai người Vì tình tay ba sẽ làm tình ta bay